ai trong đời mà chưa từng mơ ước một cuộc sống đủ đầy đủ vật chất đầy tinh thần tuy nhiên sau bao đổi thay của thời cuộc sức khỏe nay trở thành mối quan tâm hàng đầu là chìa khóa vàng mở ra cánh cửa của sự viên mãn đắm mình vào thế giới của sự thư thái và tịnh dưỡng thun túy với tuyệt tác trị liệu sức khỏe và phục hồi năng lượng đẳng cấp 5 sao tại Ho Best Western Premier tự hào hợp tác cùng hai thương hiệu vận hành đẳng cấp thế giới Best Western và Coco Hospitality là bảo chứng cho chất lượng sống tuyệt hảo xứng tầm khu vực. Best Western International là tập đoàn quản lý khu nghỉ dưỡng hàng đầu Hoa Kỳ với các tiện ích dịch vụ Premier tiêu chuẩn thượng hạng. Coco Hospitality, đơn vị đảm nhiệm thiết kế và vận hành Wellness Center cho các thương hiệu resort lừng danh toàn cầu như Four Seasons Tokyo, Ritz-Carlton India, Intercontinental Phuket, Viceroy Panama, Express Skyview Dubai. Luôn đi tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và áp dụng công nghệ tối tân. Google Hospitality mang tất cả những liệu trình đậm chất Á Đông về Best Western Premier Cham Ho Cham. Với Wellness Center quy mô trên 5.000m2, bao gồm 9 phân khu trị liệu chuyên sâu, tận hưởng những đặc quyền dành riêng cho cư dân ngay bước chân đầu tiên với liệu trình chẩn đoán sức khỏe tổng quát đạt chuẩn quốc tế. Ngâm mình trong dòng địa nhiệt của khoáng ấm onsen giàu vi chất, xua tan mọi mệt mỏi. Kích thích tuần hoàn máu, cải thiện xương khớp trong luồng nước luân chuyển liên tục của bồn sông sục jacuzzi. Detox bằng phương pháp nhiệt trị liệu trong phòng sông hơi nóng lạnh, áp dụng những công nghệ tối tân. Phục hồi sự an yên bên trong và trẻ hóa cơ thể cùng hàng loạt kỹ nghệ của các chuyên gia tinh thông tái tạo da toàn diện bằng những liệu trình spa tiên tiến, tăng cường năng lực thể chất với các phòng gym và fitness chuẩn năm sao, thanh lọc cơ thể với chế độ ăn thực dưỡng tại nhà hàng Detox cùng hàng loạt các địa điểm khó cưỡng khác, kiến tạo nên thiên đường làm đẹp và chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ và người cao tuổi. Bên cạnh những đặc quyền chăm sóc sức khỏe, Best Western Premier còn sở hữu vô số những tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp năm sao dành cho mọi đối tượng Tận hưởng tổ hợp vui chơi và trải nghiệm phát triển tư duy, ươm mầm tiềm năng cho trẻ nhỏ. Tận hưởng những tiện ích F&B đỉnh cao cùng dịch vụ đẳng cấp năm sao, mang lại khoảng thời gian tuyệt vời nhất dành cho gia đình và cặp đôi. tận hưởng thiên đường thể thao biển sôi động dưới ánh nắng vàng miền nhiệt đới dành cho những bạn trẻ yêu thích mạo hiểm. Tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trên bến du thuyền năm sao, nâng tầm phong cách thượng lưu dành cho những quý ông thành đạt. Song hành với công nghệ, Best Western Premier còn được thổi hồn bởi âm hưởng phồn thịnh của Hồ Tràm trong từng đường nét kiến trúc không gian sống theo phong cách phỏng sinh học hiện đại nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên. Hệ sinh thái cảnh quan nhiệt đới đa tầng đa lớp kết hợp cùng gió biển trong lành tạo nên sức sống từ biển khơi, tìm về bản ngã, bình yên trong tâm hồn. Là khi chèo thuyền giữa dòng sông xanh mướt của Four Seasons Park. Thư thái ngắm nhìn hai bên bờ ngập tràn hoa trái đua nở quanh năm. Lắng mình nghe tiếng suối êm chảy ngang nhà tạo thành những dòng đối lưu khơi thông mạch nguồn thịnh vượng cho gia chủ. Để rồi thăng hoa trong bản giao hưởng nghệ thuật tuyệt diệu khi tiếng suối hòa cùng tiếng chim hót lít chích, tiếng lá cây xào xạc và tiếng sóng vỗ từ đại dương. Tất cả để tạo nên trải nghiệm phục hồi đích thực là sự hòa quyện của tinh hoa bản sắc phương Đông và phương Tây nay đã có mặt tại Best Western Premier Cham Resort Hồ Tràm đưa bạn và những người thân yêu tiến xa trên hành trình nâng tầm sức khỏe. Nơi tiếng cười con trẻ hòa cùng sự viên mãn của ông bà. Nơi khi thân tâm đã tròn đầy, thì hạnh phúc tự khắc sẽ thăng hoa. Best Western Premier tuyệt tác trị liệu sức khỏe và tái tạo năng lượng đẳng cấp 5 sao tại Ho Tram.